cầu 80 à, hai số nhanh chậm động cơ 60V 850W này đây là cái cần à, số nhanh chậm này mẫu lốp béo à, bản rộng 10 20 đường kính 40 nhé thông số là 18 nhân 9.5 trừ 8 này phanh cơ chiều rộng 80 là nắp bánh lên 1 mét Timoc chéo 811 này